thể là bên khác nó thích ngài rồi nhưng mà năm nay thì ngài là về đây vì yếu bệnh và ngài vẫn xin phép là ở thêm một thời gian nữa chưa về được đang ở long khánh đó là cha du xem nguyễn quốc tuyến à cha tuyến đó, đó thế thì uh, cha tuyến nói là có nhiều con cái lắm mà đâu là con cái bên tiếp thúc còn tân nữa đấy cũng có con con cái ở bên đó à, con gái ở bên đó <laughs> cha không xin cha được cái đối tiếp là đây là con gái đó của cha đang có rất là nhiều con và lo cho rất là nhiều ờ, các em ờ, khó khăn sinh viên thế thì cha tâm linh tật văn phòng sinh viên rồi có một cha khác mà đó là bên khác các đồng bên cha trước đó cha tác ở đây lâu lâu năm một số năm đó là cha du xem với văn thái cũng từ ca lâm ờ, cha hiển cùng với cha phá về đây để Ờ, cho tân viên và chữ văn thì cha ờ, thái cha du xem cái văn thái cha gọi là trong nhà gọi là tiên sinh đó. đó rồi đó là là là bốn cha và thêm ờ, ba thầy uh, ba thầy mới đó là là hai là thầy tiên thầy thầy thầy thích là tập vũ năm một thầy tiên thì là thầy truyền giáo năm ở bên đài loan đài loan hơn một năm rồi thì chưa lo xong giấy tờ thì dịch bệnh ừ. Thế giờ trong thời gian tới thì hy vọng thầy lo được giấy tờ thì thầy sẽ sẽ qua truyền giáo bên đài loan trung hoa nhưng mà trong thời gian chờ đợi thì thầy ở đây thì giúp sinh hoạt với ờ, ờ, các em ở đây có một thầy tập vũ khác cùng lớp với thầy trường sơn và hoàng thức là thầy ờ, hoàng hoàng tuấn đang cũng một bất một năm thì mình không đi úp được thế là là việt nam luôn thì thầy năm vừa rồi thầy cũng ở ngoài kỳ anh và đang chờ bất tiết để làm là vì ờ, thầy bảo tiết thì con phải xin chờ được biết ngay chứ đừng ngay xong thì nên đi vào nó an toàn hơn đó thì đó là, là là những thành viên mới có một cái đặc biệt lắm thì vật lý cho các viên tiếp đó, năm nay là có bảy cha thầy về đây đó, đó là tên rất là hay đó. năm ngoái cũng là có ai nhớ tới đặc biệt không ta cha trẻ đều là đây thì có ba cha ở à, quên mất một thầy nữa một thầy nữa một thầy nữa một thầy nữa chưa giới thiệu đó là thầy à, đó là Suin uh, Phêrô Nguyễn Hoàng Phi à, thầy thầy là nguyên giám à, nguyên uh, nguyên quản lý tỉnh nguyên quản lý tỉnh thì bây giờ là cha hồ đó anh thế thầy để làm quản lý tỉnh đó thì thầy luôn quản lý tỉnh thì thầy đang về đây để thầy à, học thầy cũng là nhỏ người thôi tức là trong số năm vừa rồi thì chúng ta ít dịp để, gặp thầy các cái việc triết lý đó thì từng là tâm tình hơn chúng ta là thầy cũng ít về nên là chúng ta ít gặp đó đó là thầy ờ, đó là xuôi ờ, tây đô nguyễn hoàng tin đó thế thì năm nay là bảy người đó thì có tên rất là hay năm ngoái có mặt tino chung hết còn năm nay thì có cha phong cha phán thầy phi là muốn đọc xong rồi phán phong phi hay là phi phong phán <laughs> có ba, ba, ba, ba, ba, bằng ờ, bầu đó đó rồi có bốn bốn thầy bốn tê đó. Ờ, là thái thuyến tiên quân Đấy. thái thuyến tiên quân đó ờ, là cha thái cha thuyến thầy tiên và thầy quân Đấy. Đó, thì đó là cái vật lý do nhỏ rồi rồi giờ đây thì uh, chắc là trong quản lý có vài lời rồi cha cho cho cho và cơ ờ, ờ, cảm ơn cha ờ, giám đốc cảm ơn tất cả quý bà cũng chị động viên của con thì trước đây thì con chỉ có làm trong các dịp về thôi và khi mà trực tiếp xong thì con ra ngoài thì ăn ở tỉnh đó ba năm chỗ mà cha nguyên Phúc cha Trần Phúc Tuấn tức là giám đốc ở đây À, sau 3 năm thì con đã về Tân Hà Bảo Lộc 3 năm nữa thì về sau đó là cũng lại về đây thì không biết là mấy năm nữa thì đi vòng là ba năm nữa thì con kêu là trong cái thời gian đang còn trẻ còn sức như vậy đã cứ 3 năm về chân cho đi được một đoàn để có có sự chẳng tiêm cho nó phong phú mai mốt mà lớn tuổi đi trong tóc thì về ở một chỗ lâu lâu cho nên là tôi đưa phải trên cái chợ không thì nó cứ trên 50 ở là khoảng mười năm 20 năm cũng được con vâng, bây giờ còn khoảng có 40 tuổi thôi thì đi cái này cái kia có nhiều ở à, đây đây thầy <laughs> đây xin mời à, cha rồi để tí tí nữa tí nữa thì để tí xin chia sẻ để con cũng xin uh, chia sẻ một chút như vậy để uh, mọi người biết uh, con đã từng ở đâu ở đâu thì trước giờ là con chỉ có ngoài chung với chúng con không có được ở trong này khi tập cùng với các thầy con cũng được ở ra ngoài đó cho nên chỉ làm việc đó đúng ra là ngoài miền trung xong thì phải đi ra ngoài bắc nữa thì nó mới mới số quay lại mà mới miền trung nó về trên bắc quy mô rồi thì cho ra ngoài bắc này cho nên là hy vọng là đây xong rồi không có đi đâu nữa thì chưa biết thì à, hôm nay nó nay được về đây cũng cảm ơn qua à, cái sự à, đồng hành của mình trên cũng như được về thành phố này có lẽ là cũng là một cái cơ hội để trải nghiệm cái ờ, cái đời sống của thành phố nó cũng ờ, năng động thì chắc nó làm cho con người năng động hơn thì ờ, cũng có lẽ là gần gũi với tất cả mọi người sống ở thành phố này con cũng được có nhiều cái kinh nghiệm hơn thì hy vọng là trong thời gian tới và được nhiều mọi người mọi người được nâng đỡ con cũng như là à, giúp con trong cái công việc của con để luôn làm việc cho nó tốt xin cảm ơn tất cả mời để đi coi dài lời nguyên quản lý tỉnh bây giờ là cha hồ thay thế mà chắc còn mình nói ít thôi mà không nói gì cho nên thì ờ, mượn ờ, tóc viên một số các bạn quen nhưng mà nghe rằng ờ, cộng của bên các phòng giảng đó thì tôi chị nghe thì là tôi đi đến các đâu tần và có chỉ có một lời cầu chúc thôi là làm sao ờ, cái tinh thần ờ, cộng tác viên để công tác với cộng đoàn đây mạnh hơn nữa lực lượng còn khá trẻ nhá so với lại các năm khác có lẽ là trẻ hơn các thì phải nói là tân ca à, còn tân cao thì không biết bây giờ là hoạt động như thế nào thì ta không biết rõ cái điều thứ hai nữa là mặc dù là một số anh chị ở khá xa đây nhưng mà cũng vẫn đến đây được mà trước đây thì ờ, dưới sự hướng dẫn của ca hồ là chúng ta vẫn có những cái buổi học về cộng tác viên tinh thần cộng tác viên thì đó là cái điều ờ, đáng mừng à. thì trong cái kỳ tới đó à, nếu trường hợp mà có gì à, trách nhiệm chính vẫn là giám đốc vẫn là giám đốc trên anh chị em của các viên à, có gì mà chia sẻ chúng ta sẽ cùng nhau để nhấn mạnh cái vai trò gọi là đồng trách nhiệm nếu mà anh chị em còn nhớ cách đây mấy năm trên cả năm vai trò đồng trách nhiệm đó đồng trách nhiệm với lại cái vấn đề trong việc giáo dục với lại các cha và các thầy sẽ diễn của Moscow tức là không phải là cái kiểu là trên sai xuống là làm đồng trách nhiệm cái gọi là gì mình cùng chia sẻ cái sứ mệnh do đó là chia sẻ cái khả năng và các trạng thầy mang tính đồng hành nhiều hơn thì nếu trường hợp mà sau này nó còn đặc biệt là cái lớp định cương mà sẽ hoạt động lại thì chắc chắn sẽ cần ngay cái gì rất nhiều <clears throat> thì lúc đấy chúng ta sẽ bàn nhau lần sau tuy nhiên có một cái điều chia sẻ và hy vọng là chúng ta gọi là nát lại một chút mà bất cứ nơi nào mà cha đi trong cái thời gian mấy năm là từ khi về Việt Nam năm 2016 đó, đó là vấn đề giáo dục thanh thiếu niên và cha là người trực tiếp dạy môn thanh văn à, đây là trong cái que thôi nhưng mà nếu mà con cái của anh chị em mà thích môn anh văn thôi à, thì cha hứa là từ 90 cho đến 95 phần trăm cha sẽ người đó giúp con thành công chắc chắn nếu người đó không học anh văn đó. đó. tại vì trong cái thời gian con cái đâu mà hoàn không thì đã vào đấy nhá đó hay là nó hỏi thì thì ta nhìn rằng cộng tác viên thì cái đấy đi sau rồi nếu mà chúng ta có cháu thì chúng ta hiện tại chưa có mở được lớp đó. nhưng mà sau này nếu mở thì có lẽ là cha giám đốc sẽ thông báo cho anh chị em biết cái việc đó tại vì trong cái giáo dục đó qua cái môn qua cái vấn đề mà dạy học đó, thì có gì tiếp xúc trực tiếp với các bạn trẻ và con cái của chúng ta đó thì trong thời gian vừa qua là ngoài cái việc mà giúp uh, sinh đồng hóa các giáo sở đó, thì thì ờ, các mở những lớp anh văn đó, từ lớp nhỏ đến lớp lớn và cái thấy được cái hiệu quả nên là đội môn tập trung vào vấn đề giáo dục như vậy ngày nay thì giáo dục không chỉ là chuyện có những bài thuyết giảng người dân trẻ hay là các anh các chị nhưng mà giáo dục hiện nay đó là bạn trực tiếp đó bây giờ trực tiếp đó thì nó chỉ là qua cái phương coi như cái dạy học nó chỉ là một trong những cái phương tiện thôi nhá dạy học nó vẫn là phương tiện để chúng ta có thể tiếp xúc được với người chính đó còn nhiều đồng chí nói chuyện là bảo là cái giáo dục việt phải đi là giáo lý giáo lý có ngày chủ nhật và những cái ngày giáo lý nhất định thôi trong cái giáo dục đó là tiếp xúc thường xuyên hơn đó mà mình có thể qua cái đó là cái môi trường à, và cái điều kiện và cái đấy là cái cái, cái, cái cơ hội vận chuyển tiếp tục đó, đó. nên là thông báo giúp anh em biết trước như vậy đó, để khi nào mà có cái lớp kiến thức thì thực ra thì về đây thì nếu mà chỉ có quanh sinh và lớp học tương không thì nó nhiều giờ hơn nhưng về đây thì phải dạy học cũng tập đã dạy học chỗ này cũng kia cho nên là mất thời gian để soạn bài nếu mà không dành thời gian để dạy học thì, thì, thì cộng tác với dạy cấp thì có lẽ là rất là thôi một vài điều à, xin chia sẻ với à, anh chị bạn nhé rồi không biết là, là, là các anh chị ờ, có ai ờ, muốn chia sẻ trong bốn tháng thì ờ, phần tu luyện không đã thành tài chưa thành sư thành thầy <laughs> có người nghe nói là đâu cũng không trong trong bốn tháng vừa rồi đó thì khi mà hỏi cha sao rồi trái lại không đổi thức